thánh thơ từ thiên đình bài số sáu mươi hai văn minh loài người

con ơi sắp tới văn minh loài người sẽ được hiện ra trong thời di lặc ngay tại thế gian ngày ấy không xa chỉ vài năm nữa khi mọi điên cuồng của cuộc chiến tranh đến hồi kết thúc thì cũng là lúc thánh nhân xuống phàm con ơi việc làm các bậc thánh nhân xuống phàm sắp tới là dạy con người biết sống thuận trời luận lý đạo đời sẽ được xếp lại ngày mai khai mở một đời sống mới bí mật huyền vây ở nơi thưởng giới sẽ được mở ra chính quả địa cầu để toàn thế giới sống trong đại đồng tử bi bác ái mọi sự nhiễu nhượng cũng đã biến mất nhường cho lối sống đạo đức hòa bình tái lập trở lại thiên đàng tại thế ở trong bàn tay của những người hiền biết sống đạo đức biết sống yêu thương thời liền nối kết với phật thánh tin đó là cách sống thuận với ý trời làm theo thiên ý đó cũng cách sống của người biệt tu sống theo gương Phật thì được Phật độ sống theo quỷ ác thì quỷ bạch đi đó là quy luật của đấng tạo hóa con ơi tới thời thưởng ngưỡng sắp tới mọi thứ đổi thay không cứu lại được giờ đây là lúc thế gian ngập tràn thói hư tật xấu của loài ác quỷ ở khắp nơi nơi đây là thời kỳ tội lỗi ung nhọt như là trái bom đợi ngày tung nổ ai không cháy trước thì sẽ bỏ mạng bỏ sặc ngoài đường không gì cứu vãn những ai thực tỉnh mới cho được thấy huyền vi của trời sắp đặt thế giới vào trật tự mới văn minh loài người nơi nơi được sống trong tình con người giang rộng đôi tay dung hòa thả thứ tu sửa thân tâm hưởng sự an lạc của thời thánh đức mà trời đã chọn khởi nguồn Việt Nam làm miền đất thánh cho kỷ nguyên mới kỷ nguyên di lặc chào các con